Chào mừng anh chị đến với lớp học là tôi hướng dẫn chị là xây dựng một hệ thống website ờ, hay, hay gọi là website funnel ờ, cô đã theo dạng funnel thì uh, website funnel là gì thì chúng tôi sẽ giải thích cho chị xem rồi anh chị hãy comment à, số 1 nhé để chúng ta bắt đầu là comment số 1 chat ô chat số 1 để chúng ta cùng bắt đầu xin chào Kim Liên nhé và tôi cảm à, cảm ơn cảm ơn Kim Liên cảm ơn những anh chị em đã đã bỏ ra mấy triệu nhỉ kim liên đóng hôm nay 8 triệu đúng không 8 triệu hay mấy triệu hay 10 triệu kim liên nhỉ cả anh chị đã đã đã, đã chuyển khoản 8 triệu tôi để để à, tôi hướng dẫn anh chị là à, 8 triệu rồi kim liên học khóa này 8 triệu cảm ơn anh chị anh chị em đã chuyển khoản 8 triệu à, cho tôi để gì à, để tôi hướng dẫn anh chị à, xây xây dựng à, website của mình từ từ con số 0 làm sao để lên top một của Google tức là hiển thị ở cái trang một Google và làm sao để khách hàng à, họ tự động họ truy cập vào website của mình và họ sẽ điền một, một cái thông tin gì đó để anh chị lấy được data của họ thì tất cả những cái hệ thống website từ trước tôi làm ấy, và tôi làm cho khách hàng thì tôi chưa đưa cái hệ thống web phần nổ vào và từ khi tôi triển khai trực tiếp công ty của tôi thì tôi thấy là cái web của là website dạng phần nổ nhé là cực kỳ hiệu quả luôn và chúng ta vừa lấy được data này chúng ta vừa lấy được tin khách hàng này và chúng ta bán hàng cho họ một cách rất dễ dàng hơn họ biết chúng ta là ai đấy thì là cách của tôi làm thì tôi sẽ tặng cho anh chị đấy, thêm một cái module là web funnel nhá funnel đây chính là web không ấy đêm qua tôi ngồi tôi nghiên cứu thì tôi tổng hợp lại những tất cả những, những cái thứ mà tôi đã làm thì tôi thấy nó tôi thấy nó hiệu quả thì tôi gọi thì gọi là gì website funnel ok thì uh, cái khóa học này nó nó bắt nguồn từ một cái ờ, câu chuyện truyền cảm hứng rồi thì 2010 ờ, tôi, tôi nhớ điểm là 2018 để chúng tôi lục lại xem là cái cái nhóm Facebook đó như thế nào 2018 thì tôi một anh tên là võ ngục võ vũ ngọc thọ vũ vũ ngọc thọ thì anh vũ ngọc thọ bây giờ anh đã đã làm một công ty khác rồi nên anh không làm về mảng marketing nữa mà anh chuyển sang làm mảng sức khỏe thì lúc đó là tôi với anh có mở một cái lớp là là, là lớp làm web miễn phí cùng vũ ngọc thọ và và phạm thanh bình thì cái lớp đó lúc đầu đăng ký rất đông nhá cực kỳ đông luôn anh chị em ạ và bởi vì lâm miễn phí họ không phải trả tiền đó, họ không phải trả tiền và họ sẽ gì tôi gọi là năng lực hành động không cao đấy thì lúc đó lúc, lúc đó lúc đầu tiên ấy, thì rất nhiều rất nhiều người đăng ký và đến buổi số 3 buổi số 3 chỉ có là 5 người thôi sau bắt đầu còn buổi đến buổi cuối cùng tồn tại khoảng hai đến ba người đó thì uh, tôi không hiểu sao là gì uh, mình rõ ràng mình gieo hạt mình gieo hạt mình cho đi như vậy thì uh, họ lại không đón nhận và rõ ràng kiến thức mà gì mình làm cực kỳ hay Ờ, rất bài bản và rất chuyên nghiệp rất cơ bản nhé từ những người chưa biết gì mà họ tự họ tự xây được website thì tôi hỏi họ tức là tôi khảo sát thì thì, thì tôi bảo chứ thế lý do vì sao mà máy chị này không tham gia họ bảo chứ à, cái lớp này lớp miễn phí nên nên, nên, là gì nên tôi không tham gia đấy vì lớp miễn phí cảm thấy nó hời hợt đi à thì tôi phát hiện ra một điều rằng như này ở trên đề này chẳng có gì là miễn phí cả đó. thì tất cả tức là tôi hiểu được cái câu nói đó tôi hiểu được cái tư duy đó thì tất cả những chương trình mà tôi đào tạo đều thu phí hết nhé đều thu phí đấy và một số anh chị mà em mà học viên cốt của tôi đúng không thì thì thì tôi tặng hết đúng không tặng khóa học này và tôi tặng toàn bộ những cái hệ thống như là hệ thống kim à, à, à, làm sao để làm website này những cái plugin nào này những ứng dụng nào những nền tảng nào để anh chị chèn vào website của mình đó. còn một số anh chị ở ở bên ngoài nhá một số anh chị ở bên ngoài mà không phải trong hệ thống của phạm thanh bình ấy, thì anh chị phải mua nhé phải mua không phải mua khóa này mà anh chị phải mua gì à mua những cái theme nhé mua những cái theme mua những cái theme để chị cài vào website của mình đó cài vào website của mình và mua những cái thêm những cái phần mà ở trên ở trên hệ thống của tôi tôi của tôi bán đấy thì tôi đã mua bản quyền từ nước ngoài về rồi tất cả những những cái phần mà à, làm sao để tạo được một trang web làm sao để tạo website thì anh chị phải mua đó còn những anh chị em nào mà trong hệ thống của phạm thanh bình thì được được được, được tặng miễn phí nhá đó thì ờ, nói rõ quan điểm như vậy để gì bởi vì là anh chị có thể là được tôi yêu ái cho tham gia khóa học này nên anh chị gì có thể hơi hợt với tôi bởi vì là nó dạy miễn phí thì chắc là gì nó bình thường rồi là gì tôi được học miễn phí thì tôi rất muốn đại anh chị em mình là gì là phải tham gia cam kết 100 phần trăm phần bài tập đó thì là câu qua câu chuyện đó thì tôi nghĩ như này là tất cả những chương trình của tôi sau này như vậy tôi đều phải thu phí hết đó. để gì để họ có năng lực hành động cao hơn và sự cam kết cao hơn thì chương trình này bạn liên đợi chắc hơn năm rồi đúng không anh liên liên mà nhắn tin bảo thầy bình à, đến khi nào tổ chức đây hóng lắm rồi đấy đợi mãi rồi đấy <laughs> đấy thì tôi cũng cũng xin lỗi bạn bạn liên nhiều nhá bởi vì trong quá trình tôi à, tức là tôi phải gom này tôi phải gì xem những anh chị nào mà có nhu cầu ấy có nhu cầu bởi vì cả học làm web thì à, đa phần là gì công ty khác họ sẽ thuê đơn vị làm web nhưng đối với tôi thì sao và tôi muốn anh chị tự tay làm cho mình web theo đúng ý của mình mà anh chị sẽ không phải thuê một bất kể một đơn vị nào bởi vì tôi gặp rất nhiều trường hợp như sau là họ đã thuê đơn vị khác làm web và trong quá trình mà khách hàng ấy họ gì họ kêu chỉnh sửa nhé mà thầy em muốn chỉnh sửa tôi muốn chỉnh sửa cái này nhưng mà đơn vị làm web họ bận quá họ lại không giúp họ được đấy không là họ lại không giúp cho khách hàng tôi được thế là gì à, họ bắt đầu chán nản sinh ra gì là cái cảm xúc đó không tốt rồi là cãi nhau và người học thì sao người tức là người thuê người thuê thì họ rất bức xúc còn à, người họ nhận được tiền họ nhận xong gì rồi họ biến mất đó họ xong rồi họ biến mất và thực tế một đêm một cái điều mà tôi rất đáng tiếc Đấy, cho nên tôi sẽ hướng dẫn anh chị là kể cả anh chị chưa biết gì về lập trình nhá khóa học này là không cần yêu cầu anh chị về lập trình là tôi cần là anh chị là gì lỗ lực anh chị làm bài tập anh chị kiên trì không bỏ cuộc và bao anh chị sẵn sàng là làm bài tập cùng Phạm Thanh Bình tất cả những gì tôi hướng dẫn anh chị làm theo chỉ cần làm theo không cần phải hiểu sâu về nó nhé bởi một số thuật ngữ tôi sẽ không giải thích theo chuyên ngành ở bên à, à, bên tin học hoặc là bên gì bên công nghệ thông tin tôi giải thích theo một cái nguyên lý đó là gì nó gì nông dân nhất ừ, ừ, tức là sao nông dân là gì là nó dễ hiểu và đa phần cho lớp chúng ta đều anh chị em mình đều bán hàng online hết nếu tôi giải thích theo kiểu là học đại học ngày xưa tôi học ấy thì chúng ta phải học mất gì mất 5 năm để học thì anh chị mới hiểu xong cái hệ thống website phải lập trình cho website tuy nhiên thời buổi công nghệ nó sinh ra rất nhiều cái để chúng ta gì tự làm được là không phải thuê lập trình vì anh chị là ngày sẽ làm web là phải thuê đội lập trình ba bốn người và tôi muốn lập trình ra một cái form chẳng hạn tôi muốn lập trình ra một cái dòng cảm nhận chẳng hạn thì giúp tôi với đó thì có thể đơn vị lập trình họ rất bận Đấy. thời điểm là 2010 mà cuối 2018 thì tôi có mở một cái công ty về bán mật ong ấy vì nhà vợ bán thì ngày xưa tôi làm mà cho một công ty của Nhật Bản thì tôi đem cái mật ong từ ờ, từ từ từ quê xuống từ tức là từ từ từ ờ, nhà vợ xuống thì bán cho công ty bán nhiều lắm chị nhá thì tôi nghĩ là bán mật ong tốt thế là thế là tôi mở mở xong rồi tôi cũng thuê một cái bạn một của các bạn là bạn này bạn làm trong công ty Vinagame là người em của tôi thì bạn ấy bạn lập trình bảo thôi em lập trình cho anh anh đỡ phải ấy thì trong quá trình tôi nhờ bạn làm web thì tôi đã rất lâu bảo chứ bây giờ là, là, là bây giờ tôi thuê họ làm web như vậy thì cực kỳ lâu muốn sửa thì phải đợi họ và em rảnh em làm cho anh đấy, thì bây giờ bạn bạn bây giờ bạn làm cho, một công ty là về hệ thống à, gọi là phát triển CRM ấy, hệ thống chăm sóc khách hàng và gì bán hàng đấy của trong công ty của Mỹ à, quản lý đội nhóm lương cũng khoảng hai ba trăm triệu một tháng đấy. đấy bạn là rất giỏi thì bạn này bạn ngày xưa bạn là bạn ngồi bạn lập trình ra một cái hệ thống để tìm bạn quanh đây của Zalo với nhá đấy anh chị em nào mà mà có đang sử dụng Zalo ấy thì chính là người em của tôi làm tự bạn phát triển ra ra, ra một cái hệ thống à, tìm bạn quanh đây của Zalo đó thì bạn này có tên Facebook là Thuận nhé. Thuận cày đấy là em của tôi đấy bạn rất nổi tiếng và rất giỏi và giờ bạn đã chuyển sang công ty Vina à, chuyển sang công ty của Mỹ bạn làm rồi đấy thì tôi được tôi được kết nối với đối với những người em với bạn tôi thì, thì rất là vui học họ học hỏi được rất nhiều thứ rồi thì à, lịch trình của chúng ta như sau lịch trình của chúng ta như sau này buổi sáng ngày hôm nay là chúng ta tôi hướng dẫn anh chị làm những cơ bản nhất về web và làm sao để anh chị phải mua tự mình mua được cái tên miền này mua được cái uh, mảnh đất để chị xây nhà nhé. thì anh chị hình dung như này xây một website làm một website giống như anh chị xây nhà ấy rất đơn giản thôi rồi xây xây nhà thì cần những phụ, phụ kiện nào đầu tiên anh chị phải thuê đất đúng không hoặc là mua đất đúng không mua đất thì đất thì chút tôi sẽ giải thích đất là cái gì rồi là địa chỉ nhà địa chỉ nhà của anh chị đó là gì là tên miền đấy về phạm thành bình com là tên miền đúng không rồi đất là là thuê một cái hosting để anh chị xây nhà ờ, và để xây được cái nhà đẹp đẹp hay không đẹp thì nó dựa vào một cái mã nguồn mở đấy thì đấy thì đó là anh chị lắp ghép lại tức là họ bây giờ họ thiết kế ra những mã nguồn mở để cho khách hàng họ tự động họ tự web tức là họ tự thiết kế website được mà họ không cần phải lập trình mã nguồn đóng cái gì rất mệt lắm mã nguồn mở ra là chị à, lắp cái gì lắp ghép lắp ghép từng thành phần à, xây cái cửa này xây cái bếp này xây những phụ kiện bên trong thì tôi gọi là đấy là mình mình xây nhà thì dựa vào một cái thì tôi gọi một cái team đúng không một cái nền tảng mã nguồn mở là WordPress nhé WordPress đấy thì à, buổi chiều này buổi sáng này là là chúng ta phải hoàn thiện sau là phần gì phần mua họ thuê mua đất này à, mua tiền miền này rồi sau đó là gì buổi chiều ngày hôm nay à buổi sáng này nếu còn thời gian tôi hướng dẫn chị để kết nối nhé kết nối giữa à, khi chị à, mua đất xong này rồi là anh chị em uh, mua tiền miền xong này và bây giờ để cái website nó hoạt động thì anh chị phải làm giấy tờ cho cái nhà đó tức là phải gì xin giấy phép xây dựng đúng không thì phần xin giấy phép xây dựng thì tôi tôi tôi, tôi gọi là gì là chúng ta kết nối giữa tiền miền và hosting với nhau để uh, chúng ta được quyền được được phép gì được phép xây nhà đấy thì anh chị em mình uh, bắt đầu nhá thì buổi chiều ngày mai chúng ta bắt đầu gì cài đặt những những nền tảng mã nguồn mở bắt đầu chúng ta xây từ phần móng này sau đấy xây phần gì à, phần mặt tiền trang chủ website đấy menu rồi thì à, anh chị em mình sẵn sàng chưa chúng ta cũng bắt đầu bấm số 9 đi bấm số 9 nhá đợi tôi à, bật cái máy lạnh anh chị nhá quên mất bật máy lạnh nhưng ngồi mình đóng cửa kín mà ra hết mồ hôi <laughs> ok đợi tôi chút nha quên mất bật chưa bật máy lạnh gì thế mình đóng cửa kín lại mình cái bật à quá sao nóng này <laughs> ok thì uh, xin chào Hải Nguyễn Hải Nguyễn là em của boss boss boss Hương đúng không boss Hương thì uh, Hải Nguyễn vào à, để làm web cho chị nhá bởi vì là cái cái phần website này mình mình mình không nhận uh, mình không nhận bởi vì là đây là một cái bạn bạn Hương ấy bạn Hương lại là học viên cốt của người anh anh ruột của mình là anh Cường nhá Đấy, người anh người thầy của mình cho nên là trong trong quá trình mà tôi rất muốn hỗ, trợ các bạn Ờ, tuy nhiên là gì nó liên quan đến anh em đúng không Chẳng nhẽ mình bây giờ mình vào mình câu cá ờ, à vào cái ao câu cá người anh của mình ừ, thì nó không nên nó không đúng là tình anh em đó nhé bạn bạn là Hải Nguyễn thì nói với chuyện với ờ, chị Hường về nhá đó thì nó có những phần tế nhị ví dụ là là, là bạn Hương là không phải học viên của anh Cường ấy không không phải học viên coaching của anh Cường thì tôi sẵn sàng tôi nhảy tôi yểm trợ cho bạn à, tuy nhiên là sao nó liên quan đến những cái phần mà bên trong ấy tình cảm đấy à, <laughs> cho nên là là những anh em thì mình không nên gì mình không nên lấy của nhau không lấy tiền của nhau cho nên sao tôi sẽ giúp cho bạn Hải Nguyễn nhá uh, sẽ làm được website cho chị của mình Hải chú ý nhá Hải nói chuyện với giúp anh ờ, nói đủ cho chị Hường biết nhá Hải nhá đấy thì nói nói rõ chị Hường vậy nó có những phần bên trong nữa mọi người hiểu không rồi xin chào chị Hải Trịnh uh, xin chào uh, Kim Liên xin chào không ai không bốn của ai nhỉ không ai không bốn của bạn nào nhỉ bạn nào đặt cái tên là 0204196 nhỉ à đăng ký luôn một khóa học web từ baby luôn thì sao thầy từ baby từ đây khóa ngoài từ baby đây từ trẻ con đây chị nào là bạn nào đặt cái tên là gì 020486 tên là gì nhỉ để, để tôi sửa tên cho à chị Đỗ Trâm à rồi ờ, để tôi sửa tên cho chị Đỗ Trâm nhá để tôi không biết tôi xưng hô các, các bạn là ai các bạn đặt tên không đặt tên đúng cái path vào lớp đủ trầm đúng không để tôi sửa lại nhé rồi anh chị em mình cứ bình tĩnh nhé bởi vì là anh chị là không cần biết lập trình nhé không phải lập trình hết bảo học ông Bình là phải biết ờ, lập trình web phải đi học lớp ờ, học đại học lại chị đố trầm. okay. anh chị em yên tâm nhé học với tôi là gì là đa phần là những người không biết gì hết ờ, chị tôi, tôi đặt là đỗ châm rồi rồi thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho cho các bạn này tôi tôi giải thích nguyên lý để để các bạn hiểu này tôi giải thích nguyên lý này quy quy trình làm việc như sau này đầu tiên tôi giải thích à, cho chị hiểu nhá nguyên lý trước anh chị nào không hiểu thì là hỏi luôn nhá trong gì tôi tôi giảng ấy ờ, bạn kim liên hỏi thầy sáng nay em hỏi thầy rằng hôm nay là phải tra tấn thầy bình không sao cả tôi giải giải đáp cho cho các bạn hiểu thì thôi tôi giải thích nguyên lý này tôi làm mẫu này và sau đó các bạn làm theo và các bạn làm theo này rồi sau đó tôi sẽ rút kinh nghiệm đó rút kinh nghiệm thì các bạn là gặp vấn đề tôi lại làm mẫu lại nữa thì nó xoay vòng như vậy nguyên lý đây làm tôi làm mẫu là à, đầu tiên tôi giải thích nguyên lý tôi, tôi làm mẫu và sau đó anh chị thực hành và sau đó chúng ta lại quay lại này anh chị chưa hiểu anh chị hỏi vào trong cái gì làm tôi bị gặp vấn đề thì tôi lại giải thích lại nguyên lý lại sau đó tôi lại làm mẫu lại một nửa lần nữa và sau đó anh chị lại làm tiếp Đấy, thì lúc nãy chị sẽ gì à, hiểu nguyên lý đã chị làm và sau đó chị sửa thì lúc đó là chúng ta mới gì mới học tốt được nên đến, đến quy trình làm việc của tôi rồi thì phần số 1 này à, website là gì cực kỳ đơn giản thôi để tôi show cho bạn xem màn hình nhé nó rất đơn giản rồi anh chị em mình thấy cái màn hình iPad của tôi không thấy màn hình iPad thấy cái bảng trắng chưa nếu thấy cái bảng trắng anh chị em mình gọi cho tôi là số ờ, số 1 chưa nào thấy bảng trắng thì có số 1 chúng tôi vậy để tôi mở lại cái phần ờ, tôi mở zoom ở trên máy tính bên cạnh nhé để tôi kiểm soát anh chị luôn Thấy bảng trắng thì bấm số 1 chúng tôi vậy thế bảng trắng ở ờ, số 1 rồi đúng không rồi, anh chị đợi tôi chút tôi mở cái máy tính số 2 để tôi trong quá trình tôi dạy để để tôi biết nhé là anh chị là tương tác anh nhiều lúc tôi tôi ờ, tôi sẽ dạy mà tôi không sâu màn hình đấy tôi sẽ tương tác với các bạn Để tôi một chút nha rồi chị em mình à, anh chị em mình tranh thủ đi lấy à, nước uống nhé nước uống rồi này ạ à, chúng chuẩn bị định chân bàn rồi giấy bút ghi lại nhá đợi tôi một chút nha đợi tôi một chút xíu tôi vào nhanh thôi anh chị em mình học tôi xong hay là anh chị em mình sẽ phải phải thuê đơn vị nào làm web nhé tôi biết là cái cái cái niềm mùi cảm giác học viên tôi là khi thuê làm website là gì họ làm không đúng ý của mình là một này và cái thứ hai ấy, là trong quá trình mà giao tiếp trong quá trình mà nhờ họ làm sửa ấy chắc mất lâu lắm vào trong cái đơn vị đang cần đang cần đúng không đợi tôi chút nha tôi vào lại hệ thống trên máy tính số 2 này Ờ, các bạn tranh thủ đi uh, lấy nước uống nhá lấy nước uống rồi là đi vệ sinh đi về phần học làm web nó cũng hơi căng thẳng đấy so với lớp học quảng cáo Facebook thì là phần làm web thì nó phức tạp hơn chút các bạn nhé chúng ta sẽ phải thiết kế đến nhiều phần xây từ xây từ móng sang xây nhà sau làm sao để cái mặt tiền của chị nó đẹp là trang chủ đấy mặt tiền làm sao nó phải đẹp <laughs> các bạn nhé thì tôi gọi đó là à đấy gọi là trang chủ của hệ thống website của mình khách tức là khách đi qua đường khách đi qua đường họ sẽ thấy ủ nhà của khen sao nhà xe đẹp vậy đó. thì ở trên online này khách khách sẽ vào gì khách sẽ vào à, vào web của anh chị họ bảo u sao cái mặt tiền đẹp vậy nhưng sau đây cái web đẹp vậy đúng không web này chuyên nghiệp vậy thông tin nhiều vậy đủ vậy thì tôi gọi đó là hệ thống website của Phạm Thanh Bình ok rồi ok tôi thấy cái màn hình ờ, bên này bên này rồi à, tôi share lại màn hình nhá Rồi, ờ, thấy rồi ok tôi xoay ngang cái iPad lại thì website là gì đây tôi tôi giải thích uh, mẫu cho chị biết trước này website là đây web rồi website à, website định nghĩa này à, định nghĩa website là gì à, tập hợp website là tập hợp nhiều <laughs> nhiều trang trang web thì thành một website <laughs> đơn giản lắm à, thì trang web là gì à, bây giờ tôi sẽ là sẽ tôi, sẽ mở mẫu cho các bạn xem một cái một cái một website nhé để chị hình dung trước này website website đây à, ví dụ tôi vào một cái website là phạm thanh bình com đi thì web này à, website này thì nó gọi là dạng website dạng blog các bạn nhé blog của tôi hay viết bài ở đây à, thì website này dạng dạng blog nhưng mà dạng gì phân đồ và phân đồ này à, họ bấm vào phần thì chúng tôi làm gì tặng sách luôn à, tôi, tôi lấy, lấy lấy thông tin luôn họ tên là email ở đây đúng không thì cái hệ thống này tạm thời là tôi đang chuyển sang một cái phần mềm khác nhé đang chuyển sang một phần mềm khác thì chưa chạy được Đấy. thì ngày trước trước trước đó tôi sử dụng một phần mềm là email marketing này get chatbot và bây giờ tôi đang chuyển sang một cái phần mềm là cao cấp hơn một cái phần mềm kíp ấy, phần mềm infusion soup ngày xưa ấy bây giờ chuyển thành kíp ấy thì anh chị bấm vào đây là sẽ có thể là chưa nhận được mail nhé Đấy, thì tôi đang đã chuyển chuyển nền tảng tôi đang chuyển tất cả dữ liệu data qua một phần mềm mới thì cái web này website nó có tên là phạm thanh bì com thì nó bấm vào đây nó bấm vào phạm thanh bì com thì đây đây là cái gọi là cái mặt tiền này mặt tiền của cái nhà anh chị đấy, đấy là khách vào là đi qua là thấy là à, mặt tiền này đấy tôi là đây là tôi viết là ừ, gì đây công cụ làm web vân vân này rồi sau là kết quả học viên này đó thì đây là cái gì trang chủ đây, và sau đó tôi bấm vào phần gì giới thiệu chẳng hạn à, phạm thanh bình com gạch chéo giới gạch thiệu thì tôi gọi đây là một cái trang web nhé trang web phạm thanh bình com gạch chéo này giới đây gạch ngang thiệu này thì đây là một cái trang trang này tôi gọi là một cái trang web còn website website đây này là phạm thanh bình com này các bạn hiểu không đấy thì nó tập hợp rất nhiều trang web nó cấu thành đến website à trang giới thiệu là phạm thanh bình là ai đây người mẹ tần tật vân vân sau đó thì tôi vào vào kiến thức online chẳng hạn này kiến thức online à đây đây là một cái trang khác nữa này sau đó, sau đó tôi bấm vào phần uh, hướng dẫn cài đặt phần mềm zoom trên máy tính chẳng hạn này à phạm thanh bình com gạch chéo hướng gạch ngang dẫn về cài đặt thì đây là một cái trang một cái trang nhé một cái trang web à một cái trang này trang gọi là trang bằng một bài viết đấy thì đây đó là một cái trang nhưng mà nó trực thuộc gì nó trực thuộc website phạm thanh bình com đó sau đó tôi bấm vào phần uh, công cụ marketing này zalo hoặc là hoặc là gì phát triển bản thân hoặc là tôi bách trở lại tôi bấm vào bài viết khác đi rồi là cách làm phôi chứng nhân dân nhỉ để quảng cáo facebook này đó, hoặc là gì là đây cách cách làm phôi chứng nhân dân à, cách fake chứng nhân dân thì đây đây là gì à đây là một cái gì một cái trang web trực thuộc gì phạm thanh bình com à, hoặc tôi vào website khác đi tabi.edu.vn thì đây là một website công ty của tôi chẳng hạn này đó đây là website công ty mặt tiền đây bấm vào trang chủ thấy à nơi học marketing sản bán hàng uy tín nhất thế giới <laughs> chẳng mình chấm vậy thôi đó à cũng có gì à có cái form đăng ký thì tôi đang tôi đang chuyển sang nền tảng mới nhé các bạn nhé các bạn cũng có thể nhập cũng có thể nhận được và cũng thể không nhận được bởi lý do tôi đang chuyển sang nền tảng à, hệ thống phân lô mới đó và sau đó thì tôi bấm vào phần uh, shop này tôi bấm phần shop này à để mua sắm đây tôi bấm vào phần uh, team WordPress đây đây thì tabi.edu.vn uh, ờ, product gạch ngang category team WordPress đây thì đây là một cái trang nhé một cái trang trực thuộc website tabi.edu.vn đó thì đây là một cái trang này ví dụ tôi bấm vào phần uh, tôi, tôi bấm vào một một cái sản phẩm này đi Astra chẳng hạn này thì chút nữa anh chị sẽ phải gì sử dụng cái team này đi Acha Group Z đi thì đây còn là một cái trang à, tabi.edu.vn gạch chéo shop Acha z Team thì đây là một cái trang web nhá trang web nó trình bày trang web nó trình bày cái gì à, trình bày để tôi bán cái sản phẩm này đó ở trên mạng ở tôi đã mua bản quyền nước ngoài về giá là gì một triệu ba trăm lẻ bảy à một một triệu ba trăm năm bảy ngàn đồng chẳng hạn thực tế tôi mua tôi bỏ tôi mua cả mấy chục triệu chị nhá để tôi ờ, làm membership để để tôi bán lại cho những học viên tại Việt Nam là bán gì cho full website đấy anh chị cài này vô thì anh chị sẽ không phải gì uh, sẽ được sử dụng mãi mãi đó ví dụ như vậy thì đây là một cái trang web trực thuộc website tabi.edu.vn hoặc là tôi có một website khác ManyChat chẳng hạn ManyChatVN.com đi nhiều lắm các bạn nhé đây nó bấm vào đây đây gọi là trang chủ à trang chủ đây thì cái web trang website này nó đang đứng top 2 trên thế giới nhé website tôi xây là đã hiện tại đang đứng top 2 ở thế giới về chủ đề à, ManyChat chatbot đấy đây thì trang chủ nó trình bày những cái này anh chị xem này và sau đó tôi bấm vào phần uh, à, à, ManyChat đi ManyChat này à, kết nối ManyChat với phần mềm email marketing chẳng hạn này bấm vào đây thì uh, ManyChat.com gạch ngang gạch chéo để kết nối ManyChat với phần mềm email marketing thì đây tôi gọi là một cái trang web một cái trang là một cái bài viết nó mô tả cái nội dung của đó nhưng tuy nhiên nó trực thuộc cái website này thì managechat com ồ oh, nhiều lắm anh chị nhá và tôi có rất nhiều website nữa tôi có sổ đây nhiều lắm các bạn thì đây là gì trang web là tập hợp rất nhiều trang web trang web là tập hợp hàng triệu trang khác nhau để cấu thành nên gì website của anh chị đó và ví dụ trang báo là VN Express này tôi giải thích nguyên lý để các bạn hiểu rồi trang báo VN Express này nó có hàng triệu bài viết khác nhau ví dụ tôi bấm vào bài viết này đi khu depot nhổn ga Hà Nội sau gần 10 năm thi công là đây vnexpress.net gạch chéo khu depot nhổn ga Hà Nội đây thì đây là một cái gì một cái bài viết một bài viết mô tả cái gì ở khu khu đô, đô thị gì đó đó 10 năm thi công chẳng hạn này thì cái gì đây còn một cái trang web một cái trang nhé trang này đó nó trực thuộc website này vninspire.net đó tôi bấm vào bài kinh doanh chẳng hạn này à đây là một cái trang trực thuộc website vninspire.net đó thì tôi gọi là gì là một trang web còn website của nó là là cái là cái này website này là vninspire bấm đây thì nó hiển thị đây của tôi gọi là trang chủ các bạn nhé trang chủ đây đó thì các bạn hiểu là gì website nó là vậy nó không không phải là gì nó không phải là, là website là uh, web rồi là gì uh, site là trang web là hệ thống uh, mạng lưới vân vân theo định nghĩa gì của đại học ấy tôi, bởi vì tôi giải thích nguyên lý này cho cho các bạn hiểu gì nguyên lý là của những người bán hàng online để bạn dễ làm nhất nhé cực kỳ đơn giản thôi nó không có chia sẻ lại màn hình rồi tập hợp nhiều trang web thì gọi là website này rồi để chúng ta tạo được website thì chúng ta cần những nguyên liệu nào thì tôi gọi là đi số 1 này tức là khái niệm nhé khái niệm khái niệm đơn giản nhất của Phạm Thanh Bình à, số 2 số 2 à, để cấu thành website cần những phụ kiện nào tức là để chúng ta xây một cái nhà đấy à, cấu để gì để chúng ta xây dựng một gọi là nguyên nha nguyên liệu tôi gọi là nguyên liệu để tạo một cái website rồi số 1 là anh chị em mình cần gì cần à, một cái mảnh đất để xây nhà thì đầu tiên tôi vẽ cái mảnh đất ra nhé mảnh đất để xây nhà đây mảnh đất à, tôi cho màu à, màu khác đi cho màu màu à, này đi đi màu màu nhạt, nhạt này rồi mảnh đất này tôi vẽ đầu tiên cái mảnh đất này đó mảnh đất nó dạng này này anh chị em này đó. thì cái mảnh đất này là anh chị em phải mua nhá phải mua và trả phí uh, trả phí hàng năm đấy hàng tháng đấy cũng giống như anh chị mua đất xong anh chị phải ờ, phải gì phải trả đóng thuế đấy nhá đóng thuế để mọi coi như là thuế thuê đất <laughs> đấy thì cái mảnh đất này tôi gọi là một gọi là hosting Đấy. hosting mảnh đấy của tôi gọi là hosting rồi thì anh chị phải gì phải tôi thì chúng ta phải mua hosting này phải thuê hosting này đó thì gọi là chúng tôi là anh chị mình phải vào thuê nhá và đi thuê hosting thì hosting mục đích làm gì đó. mục đích của hosting là lưu trữ nhá, lưu trữ dữ liệu lưu trữ hình ảnh này uh, lưu trữ tất cả những cái uh, văn bản hình ảnh nội dung ở trên website thì cái hosting này đó chính là cái mảnh đất nhé để anh chị xây được một cái nhà hoàn chỉnh xây nhà hoàn chỉnh à bây giờ tôi có hosting rồi thì tôi phải mua gì tôi mới bắt đầu xây xây nhà tôi vẽ cái nhà vào đây ờ, cái nhà đúng không thôi bây giờ tôi vẽ một cái nhà demo cho các bạn nhà kiểu này đi <laughs> Đấy, cái nhà nó mọc trên cái đất này đó cái nhà này nó nằm ở trên đất trên hot tinh này thì cái toàn bộ thì cái nhà này tôi gọi là một website à chưa chưa chưa xong chưa xong đâu bảo thầy bảo thầy ơi là bây giờ là à, thế tên miền là cái gì mỗi một nhà thì sẽ có một địa chỉ khác nhau thì địa chỉ đó địa chỉ nhà đúng không địa chỉ tôi ở số 7 đến 29 uh, nếu có thể về tọa độ kinh độ đúng không ở ờ, 192 chấm ờ, bao nhiêu độ kinh đông vĩ bắc đấy thì nếu như là ngày xưa ấy địa chỉ nhà của chị nó theo dạng dạng dạng gì IP dạng dạng như vậy thì bây giờ họ chuyển đổi thành gì địa chỉ nhà nó dễ nhớ hơn ví ví dụ là địa chỉ nhà tôi là gì phạm thanh bình com hoặc là uh, hoặc là kim liên org đúng không đó phan thị kim liên org uh, hoặc là gì bạn gì có bạn bạn mỹ ngọc mỹ chấm gì chấm online hoặc là chấm gì chấm vn hoặc chấm com ấy thì tôi gọi đó là gì cái địa chỉ nhá mỗi nhà phải có một cái địa chỉ khác nhau thì địa chỉ này đó chính là gì là tên miền nhá tên miền tên miền của anh chị địa chỉ nhà địa chỉ công ty tôi là số 7 đường 29 khu đô thị Vạn Phúc thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh đó thì nếu như anh chị mà theo cái, cái khi mà họ lập ra một cái họ làm ra một cái một, một địa chỉ như vậy thì ngày xưa nó có địa chỉ uh, bảo à, anh ờ, Phúc ơi anh đến địa chỉ tọa độ là gì 172 độ vĩ Bắc chấm bao nhiêu là 122 à, độ kinh đông vân vân vân đấy thì à, mọi người sẽ không đến được địa chỉ bảo sao khó vậy nó là tọa độ nhé thì dạng về địa chỉ theo tọa độ đó anh chị em học đại học rồi học địa lý thì biết tọa độ tuy nhiên nó biến cái địa chỉ IP của chúng ta thành cái tên miền để dễ vào dễ nhớ nếu anh chị để ra tự website của tôi là gì 172.122.1.1 chẳng hạn rồi anh chị vào đi đối với chị nhớ được đấy và thế bây giờ bây giờ tôi bảo tôi bảo là gì thôi địa chỉ thay đổi địa chỉ dạng gì ờ, dạng tên nó dễ nhớ tên miền địa chỉ của tôi là gì à, phạm thanh bình phạm thanh bình com các bạn nhé à đây chính là tên miền là giống như địa chỉ nhà của bạn đấy rồi hosting là mảnh đất anh chị thuê để gì để anh chị xây lên xây cái nhà địa chỉ địa chỉ nhà chính là tên miền của các bạn chút chút tôi hướng dẫn các bạn mua tên miền ở đâu này mua hosting ở đâu để nó chuẩn nhất nó rẻ này và nó lưu trữ tốt nhất đó thuê cái mảnh đất nào cũng, cũng phải cái mảnh đất đó phải ngon các bạn nhé nó phụ thuộc các bạn này và tôi đã thuê mảnh đất tại Việt Nam tại Việt Nam thì là à, cá mập hay căn cáp rồi là gì hot tinh nó hay bị chập chờn thì tôi bảo chị mua cái thuê hot tinh ở bên nước ngoài chẳng hạn thì là gì nó ngon nó ổn định đó rồi các bạn hiểu hiểu để xây được cái nhà để giống như xây một website đầu tiên là các bạn phải có phải có tên miền nhé phải mua tên miền này và các bạn phải gì phải thuê mảnh đất mua mảnh đất đó thì gọi là hosting thì mảnh đất này chính là nơi nhá để lưu trữ gọi là nơi chứa này chứa những phụ kiện này cái, cái nhà phải làm móng đúng không thì chút nữa chúng ta phải làm móng rồi phải đào móng này sâu một mét hay bao nhiêu đấy thì đào móng nhà sau đó cho chúng ta xây tường thế này sau đó ở bên trong có bàn ghế đúng không có những nội thất chẳng hạn có bàn ghế đó có cái bàn ăn ở đây này sau đây có giường ngủ vân vân sau đây là có cái cửa xây cái cửa sổ đây cửa sổ sau đó là gì đèn trần quạt trần trong vân vân thì tất cả cái phụ kiện để chị em mình xây cái nhà này để xây con gì cái nhà này thì tôi gọi là một cái gì mã nguồn mở dựa vào nền tảng cái mã nguồn mở nhé mã nguồn mở có tên là works press rồi mã nguồn mở gọi là mã nguồn mở để xây được cái nhà này là anh chị phải có một cái mã nguồn nhé đó mã nguồn này là do một đơn vị họ làm sẵn cho mình rồi thì ngày xưa anh chị em làm web ấy phải thuê lập trình đúng không phải viết dòng cốt mà em ơi dòng cốt nó có tên là gì ít xong mở ngoặc xong viết việc lòng hoàng hoàng xong gì à, xuống xuống hàng này xong nó ít vân vân cả một đấy là gì công thức để lập trình những bạn nhé một số anh chị là học đại học rồi đúng không tôi học đại học rồi tôi nhớ được có, có cái bộ môn là gì lập trình cơ bản đấy lập trình cơ bản là có những công thức mà bắt buộc phải nhớ if <laughs> rồi, rồi nếu rồi và nhưng nhưng and vân vân mới lệnh đấy thì nếu như tôi dạy theo bài tập tôi dạy chị lập trình làm web cũng được nhá tôi mình mò tôi tự lập trình được Đấy, tôi học lập trình làm lập web mà tôi mày mò được nhưng mà tôi gì tôi không phải tốn thời gian bởi vì có một đơn vị nó đã làm cho chúng ta là gì thành mã quần mở mã nguồn mở này thì tôi gọi là theo dạng gì module nhé module thì module này module này là gì là chúng ta chỉ việc xây gì à đào móng này xong cho xong lên sau sau đó chúng ta gì xây cửa này xây tường lên xong là gì lập mái này lập mái nhà này sau đó là gì chúng ta xây phụ kiện bên trong nhà có những sản phẩm nào có bàn ghế thì những dạng module này là nó rất đơn giản là chị chỉ việc kéo thả kéo thả thôi sắp xếp làm sao cho hợp lý vậy thì bảo là chiều nay hoặc là mai tôi sẽ bảo chị làm cái module làm gì dạng gì là xây cái menu đúng không sẽ xây trang chủ làm à menu cho website của mình sau đó tôi bảo anh chị làm gì là làm một cái phần đó là gì à, đăng sản phẩm đúng không à có module đăng sản phẩm này sau đó sau đó này chị bà sẽ có module gì là viết bài viết bài viết đó sau đó chị có một những module là gì rất nhiều module khác nhau à, thêm video vào đó thì cái mã nguồn mở này giúp cho chúng ta tự làm được website anh chị tự xây được cái nhà từ móng đến lập mái, xong thêm sản phẩm vào và anh chị em mình không phải lập trình các bạn nhé đó rồi tôi nhắc lại này nhắc lại bài toán này này chúng ta xây một website giống như chúng xây một cái nhà à để xây được cái nhà là anh chị em mình cần phải gì phải mua tên miền đúng không phải có địa chỉ nhà đúng rồi để xây nhà thì là các bạn chẳng nhẽ bây giờ các bạn gì xây trộm nhà đúng không không được nhà nước nó phạt chết các bạn phải mua phải gì phải ra uh, giấy tờ bên địa chính là bạn à đây tôi địa chỉ nhà tôi ở số 7 đường 29 đây thì địa chỉ nhà nó chính là địa chỉ tên miền của các bạn phạm thanh bình com uh, anh phúc đúng không hoặc là gì chị thư là có cái website gì đó là thẩm mỹ viện anh thư vn com chẳng hạn hoặc là bạn uh, bạn hải bạn hải là là em gái của bạn hương đúng không uh, đang là bot sản phẩm Hudica thì các bạn có thể xây gì Hudica ví dụ là Hudica Hudica chấm gì uh, chấm com chẳng hạn đó thì chút nữa là chúng chúng ta sẽ đi vào mua tên miền và tôi giải thích cho chị tên miền ở Việt Nam tên miền quốc tế là cái gì nhá và bây giờ này và chấm com là sao mà tại, sao có chấm cơm chấm com nhỉ rồi, tại sao có chấm vn tại sao có chấm gì top chấm vân vân rất nhiều chấm chấm net nữa đó thì chút nữa tôi giải thích cho chị là chúng ta nên mua tên miền nào đó rồi sau đó gì anh chị em mình phải mua tên miền và nhớ này để xây dựng nhà là chúng ta phải thuê cái đất là là chị hosting đấy thì hosting là gì nó là một cái hệ thống gì hệ thống máy chủ nhá mấy máy chủ để lưu trữ tất cả gì à, tất cả những dữ liệu hình ảnh này à, rồi là bài viết của anh chị chữ viết này tất cả mọi thứ thì hosting này có nhiệm vụ như vậy để chứa thì cái mảnh đất được này có vậy thôi là để chúng ta xây được cái nhà thì anh chị phải mua đất sau đó anh chị mới đào móng được đúng không mới xây tường này mới xây lợp mái thì cái mảnh đất này tôi gọi là hosting sau và à, để xây được cái nhà thì chúng ta cần nguyên vật liệu là gạch ngói xi măng đúng không vân vân rồi là chúng ta gì có bàn ghế có mái biết này thì tôi gọi đấy là cái mã nguồn mở để chúng ta sự lắp ghép lại với nhau hoàn chỉnh cái nhà thì mã nguồn mở WordPress là một nền tảng mà dành cho những người chưa bao giờ đúc biết lập trình tức là tôi không cần anh chị biết lập trình là anh chị học tôi là gì là anh chị chỉ cần hiểu cơ bản đơn giản như vậy thôi và tôi không cần lập trình tôi là người một người không biết gì về tiến học tôi không cần anh chị biết về gì về tiến học này anh chị cứ làm theo video của tôi hướng dẫn nhé cứ làm theo trong ý dạy để tôi sẽ hướng dẫn các bạn rất tỉ mỉ và các bạn chỉ cần làm theo tôi thôi không hỏi nhiều có những một số thuật ngữ nó liên quan chuyên sâu rồi ờ, rồi là web server là gì anh Bình ơi rồi là xe web là gì xe hosting là gì uh, web web hosting là gì vân vân nó có nhiều thuật ngữ lắm tôi sẽ không giải thích nhé không giải thích những cái đó nếu tôi giải thích thì khóa học nó kéo dài cả vài năm các bạn nhé đó bởi vì sao tôi chỉ cần các bạn hiểu nguyên lý các bạn làm được web đó, và sau các bạn gì dựa vào cái mã nguồn mở này các bạn tự xây cho mình là cái trang chủ này rồi tự xây cho mình gì ờ, cái menu đúng không ví dụ là đây tôi mở cho chị xem thì cái mã nguồn mở này là chị sẽ làm được những cái dạng kiểu này à, đây vào tabi đúng không vào phần ờ, vào cái web của tabi đi tabi đây mã nguồn mở này là chị sẽ thiết kế được cái gì à có chữ phần menu trang chủ khóa học này ờ, shop này tin tức online liên hệ tài khoản này tôi có nút bấm lên học miễn phí bấm một cái này ô nó ra tra gì à nó nhảy ra cái kênh youtube của tôi sau đó là gì có phần tìm kiếm đúng không à xong trên trên cái trang chủ này trên cái phần ờ, mặt tiền này đấy thì tôi gọi là đây gọi là cái mặt tiền nhá mặt tiền nhà nhá khách đi qua họ thấy này tại sao nó thiết kế được có cái slide kiểu này nhỉ ở ờ, tabi dùng cái chữ này sau đó là gì ờ, bảy năm thực chiến tám thì ba nghìn Vân Sơn làm được không ờ, sau, sau đó có cái web này, web phần đầu có web form ở đây à, có form ở đây đó ừ, thì sau đó kéo xuống này có ôi có video à thì cái này thì cái thì đã chị phải dựa vào một nền tảng WordPress để chị làm cho những module đó ví dụ cái menu này tôi gọi là cái máy nhà chẳng hạn này à, ờ, thì hiển thị là cái biển quảng cáo trang chủ này sau đó đến phần gì phần tường nhà của anh chị đây à, kéo xuống đây tường nhà này sau sau đó gì cái bóng nhà của bạn đây phần phần chân nhà đây kéo xuống cuối cùng à có phần gì à, công ty trách nhiệm an truyền thông và phát triển giáo dục Tabi này tự nhiệm Phạm Thanh Bình giấy phép kinh doanh vân 03 gì 17021489 hạn này hotline Facebook Phạm Thanh Bình đây xong có fanpage đây 11.000 mấy người 11.000 ờ, mấy người theo dõi chẳng hạn này sau đó này đây thì đây tôi gọi là gì à, tôi gọi là cái module là gì module chân trang nhé ờ, hoặc là gì module ở cái chân chân nhà ấy chân của cái tường nhà đấy mặt tiền các bạn là thấy đấy đó thì đây là cái mặt tiền nhà các bạn nhé trang chủ đây gọi là mặt tiền nhà đó thì nền tảng gì mã nguồn mở group thì giúp cho anh chị là gì kéo thả này vào xây được cho, cho, cho anh chị sẽ phải tự làm được cái này nhé không phải lập trình nhé các bạn bảo phải lập trình ra mới ra được cái chữ trang chủ khóa này không phải lập trình là các bạn gì có module ở trong mã nguồn mở hết rồi là các bạn chỉ kéo thả thôi đó rồi anh chị mình hiểu đúng không tiếp theo rồi thì mã nguồn mở này mã nguồn mở này nếu như anh chị kéo thả cũng được nó tuy nhiên nó cực kỳ xấu nhá và ô ở trên thị trường để xây được cái nhà ấy, nó có rất nhiều cái gì uh, nhiều cái mẫu rất nhiều cái gọi là gì mẫu nhà đẹp mẫu nhà cực đẹp cực đẹp Wow. Ờ, tại sao ở trong khu đồ Vạn Phúc này nhà đẹp vậy? Ờ, chạy qua bên uh, gần bờ sông có những biệt thự cả trăm tỷ đúng không? Đó, giống lâu đài nó lộng lẫy lung linh như vậy. Rồi đó dọc đây có rất nhiều nhà phong cách châu Âu chẳng Thì anh chị muốn làm xây cái nhà dạng như nào thì anh chị là gì lại phải cài cho thôi thêm một cái đó là gì tôi gọi là cái theme nhá tôi gọi là cái theme ở à, thuật ngữ theme theme theme <laughs> Ô, không vẽ theme the me <laughs> theme group theme cho nền tảng WordPress cái theme thì đây chính là gì và tôi gọi là cái, cái mẫu nhà làm sao để anh chị xây cái nhà nó đẹp cái kiến trúc châu Âu thì có rất rất nhiều ấy, nhiều nhiều nhiều cái nhiều cái mẫu website nó đẹp thì tôi gọi đây là một cái team team này hay gọi là cái gọi là cái mẫu nhà đấy thì sẽ được cài trong gì trong nền tảng WordPress đó team gọi là cái mẫu nhá mẫu web đẹp web đẹp uh, chuẩn SEO chẳng hạn nữa này chuẩn SEO và tốc độ tải trang nhanh tải trang nó phải gì phải nhanh nhé các bạn nhé đấy thì trong cái gì tôi làm web từ thời điểm là 2017 đấy 2017 tôi học cái khóa automation marketing coaching của thầy của Vinh Cường đấy thì ngày xưa thầy tự là dạy làm cái blog về bắt đầu tôi mà tự làm blog mà sau tôi tự mày mò ra làm web tôi đã thử nghiệm rất nhiều các team khác nhau cực kỳ nhiều và có những cái team mà gì là khi tôi bấm vào phải đợi 30 giây sau thì web nó gì nó mới chạy ra nhé Đấy, thì có những cái team nó chuẩn sao nó nhẹ ấy, rồi tốc độ tẩy trang tức là sao là họ thiết kế ra những một những những những cái nền tảng đó và nó gọi là cái dữ liệu nó nhẹ các bạn nhé bấm phát là nó loát ra được luôn thì học tôi là gì tôi hướng dẫn chị cài cho tôi những cái team làm sao nó chuẩn SEO này làm sao tải trang nó nhanh này bấm một phát nó phải ra ví dụ anh chị bấm vào gõ vào vào website phạm thanh bình com xem nó ra luôn đúng không có thử nha phạm thanh bình com bấm xem nào đó nó ra luôn này thấy chưa ra luôn tức còn nếu như website mà tốc độ nếu anh chị cài những những nền tảng những cái gì cứ thêm ấy có thể nó rất đẹp cực kỳ đẹp luôn nó lại nặng nữa thì nó lại không tốt cho gì cho chúng ta bán hàng làm sao để khang nó bấm vào gì nó tải ra nhanh luôn kiểu này này đó thì tôi tôi gọi đây là anh chị cài tôi cái thêm nhá rồi thêm là gọi là cái là cái mẫu nhà là cái mẫu để gì để để chị làm theo uh, làm sao để ra ra một cái website đẹp làm sao để ra cái nhà đẹp đó thì đây là gì tôi gọi là cái thêm wordpress rồi định nghĩa số 3 nữa này số 4 nhé số 4 này là cái gì à, đây là hai này đây là ba này và số 4 này cái gì đây số 4 các bạn cần hiểu nhé là gọi tôi gọi là plugin <laughs> tôi sẽ không giải thích ờ, theo kiểu là đại học nữa, giáo sư đâu mà tôi giải thích theo kiểu nông dân nhất để chị dễ hiểu nhất plugin là cái gì rồi trong quá trình làm web tôi bảo anh chị hãy, hãy cài tôi những cái plugin thì cái plugin này là nó giúp cho gì giúp để kết nối này giúp để chúng ta xây những phụ kiện nhỏ nhỏ bên trong nhà và bây giờ tôi muốn à, à tôi muốn đào làm một cái bếp ở phía hướng tây chẳng hạn này đấy thì là à, giống như là web là anh chị phải có một cái plugin đấy phải có một plugin nhé và em muốn à, đăng sản phẩm vào trong website của mình thì anh chị phải cài một cái plugin thì cái plugin này tôi gọi là những cái phụ kiện nhỏ nhé phụ kiện nhỏ hình thành nên hình thành hình thành nên gì nội thất của anh chị nội thất trong nhà <laughs> đó hình thành nội thất trong nhà còn cái thêm bên trên là cái mẫu nhà để chị muốn làm theo thêm cho tôi gọi mẫu nhà đó anh chị muốn làm cái mẫu nào nó cái mẫu đó nó phải đẹp nó phải chất lượng đúng không rồi cái cái plugin và cái phụ kiện để hình thành cái nội thất đó ví dụ cái trong web của chị bảo tôi bảo anh chị mà thầy ơi để đăng sản phẩm lên đăng sản phẩm như này à, vào tài bi đi anh chị muốn đăng sản phẩm làm sao để đăng cái sản phẩm bây giờ tôi bán thông cái chứng từ lin này đúng không? làm sao để đăng được sản phẩm nó nó ra kiểu này thêm một giỏ hàng này vân vân này họ bấm đây họ xem này chị xem này à làm sao để đăng được sản phẩm này thế đăng chỗ nào thì anh chị cài thôi một cái plugin cái này WooCommerce này thì chút nữa này chị sẽ được chiều nay chắc này có thời gian là chiều nay là chị sẽ cài những đó nhá đó đây này những những cái những cái phụ kiện đó giúp cho anh chị để đăng được cái sản phẩm lên nó hiển thị ở trên website của anh chị hiển thị bên trong nhà của bạn đó hoặc là uh, tôi làm một web gì nhỉ tôi chẳng những nhiều web quá đấy. Uh, đây hoặc là web này đây web này này ổn nhanh không đây web này đúng không sản phẩm đây sản phẩm của nhà sản phẩm đây đúng không làm sao để đăng được những sản phẩm kiểu này thì anh chị phải cài cho tôi một cái gì một cái plugin đó để làm để để chị đăng được nhé thì tôi có đấy những cái phụ kiện ở bên trong nhà thôi phụ kiện để thì cái phụ kiện này nó giúp cho anh chị đăng được sản phẩm này đó plugin tôi tôi ví dụ là WooCommerce này hoặc là plugin này à, nó hiển thị được cái form đấy hoặc là plugin rất nhiều plugin khác nhau để chị làm à, cái có những plugin để giúp cho website là tăng tốc nhanh hơn và có có những plugin để gì để gì để SEO web đúng không để làm sao để là giúp cho bài viết của anh chị nó hiển thị nó, nó có nó có cái năm sao đấy năm sao hiển thị trên Google như này này năm sao vì anh chị sẽ vào Google chị dần một số từ khóa đúng không ví dụ anh chị sọt uh, uh, sọt từ khóa gì đó đi sọt từ khóa em uh, gì nhỉ ừ, em chị nám đây đi để xem con nó lấy ra làm sao nhé xem con phần nào làm sao này em chị nám đi đây là đây này để mà nó chữ xếp hạng này 5 điểm này 194 phiếu bầu nha đây này nó hiển thị ra năm sao này thì à cái năm sao này thì Google nó sẽ giúp cho website của chị nó uy tín hơn ờ, nó, nó, nó nằm top một của Google này nó trừ một hai ba bốn thước quảng cáo ở trên đầu này thì là nó đang ở top một này năm sao các bạn xem này thì để hiển thị được năm sao để xếp hạng được là chị phải cài thêm một cái plugin nữa nhé đó những phụ kiện để làm sao là gì nó hiển thị ra cái này ô nhiều thứ lắm chị làm website nó nhiều thứ đấy tôi chỉ dạy chị cơ bản nhất làm xong website là ngon sau đó gì ô cài thêm một plugin là làm sao thầy ơi có những website là gì có những website mà nó, nó bấm vào nó hiển thị cái phần phần ô chat đấy tôi bị tôi vào phần ờ, vào sản phẩm của ai nhỉ sản phẩm của um, của ờ, sản phẩm của, của bạn nào nhỉ có phần ô chat này ô chat sản phẩm uh, tôi ví dụ tôi, tôi sẽ vào phần ờ, kem trị nám đi xem này có chat không để không đây này anh chị xem này nó cái ô chat này nó này thì ở góc phải đấy bấm nó xem này chat này à số điện thoại họ tên bạn là gì thì đây là anh chị phải cài thêm một plugin chat này, này nhá cũng rất là hay hoặc là cài cho tôi cái plugin chat với Facebook đúng không nó bấm phát này nó chuyển về Facebook luôn đó thì anh chị cũng phải cài thêm cho những tôi gọi là những cái plugin nữa thì những quản lý nào nó ngon nhất nó tối ưu nhất thì tôi hướng dẫn các bạn nhé Phạm Khuyến có Zalo không anh? Có Zalo Khuyến rồi, Khuyến vào trong nhóm Zalo rồi đúng không? Để xem nào. Khuyến gửi cho anh cái hình ảnh của bạn Khuyến gửi cho hình ảnh của quán chè nhé, Khuyến nhé. Những cái mẫu chè này, chè gì thì hôm nay tôi sẽ để mua cái sản phẩm của sản phẩm tôi, chúng tôi sẽ mua tên miền tôi làm mẫu tôi mua tiền biển này mua hosting này để tôi làm một website cho quán trẻ đấy xong rồi đúng không gửi cho zalo cho anh nhé website quán trẻ các bạn hiểu không rồi quán trẻ ấy <laughs> tối qua là vợ chồng Nguyễn lên à, lên Sài Gòn nhậu với tôi thì bảo tôi là tự, chẳng có ai bán chè để đi làm website cả đúng không để một một số anh chị mà bán bán chè ở ngoài vỉa hè vỉa đường ấy em bán chè em làm website cho đẳng cấp Đấy, khách hàng vào trẻ online luôn Đấy, thì tôi, tôi tôi sẽ để mô cái mẫu nhá tôi dạy chị là gì tôi làm website cho bọn khuyến luôn thế vợ chồng khuyến là có con trẻ Long an năm ngoái kiếm được tỷ nhỉ đấy bán chèm kiếm được tỷ bạc đấy một tỷ các bạn nhé thật luôn đấy đã chị em mình muốn bí mật thì bí quyết thì cứ đến học hỏi vợ chồng khuyến bán mũi chè không kiếm một tỷ <laughs> thì vui các bạn nhỉ một số chị bán những sản phẩm mà một một năm chắc chỉ được vài trăm triệu thôi Đó, trừ hết chi phí chắc là gì trăm triệu đầu cùng đây bạn bán mỗi chè không Đó. kiếm tỷ bạc thì tôi hay quá tôi bảo chứ đây vợ chồng em làm giỏi quá đấy thì là tôi đang đang cốt cho vợ chồng bạn khuyến vợ thì nấu chè còn chồng sẽ mở một trung tâm mà chăm sóc ô tô lớn nhất tại Long An tôi trực tiếp yểm trợ cho đấy thì hôm nay tôi bảo thôi à, anh sẽ thị phạm cái sản phẩm của em trên gì trên trên cho học viên luôn nhá tôi sẽ sản phẩm thị phạm đấy đúng rồi mẹ mình bán chè thôi nhiều bà bán chè mà ờ, chị ơi thế chú chị bán online không mà không em đến đến ra đây mua đi chị không ship được đâu thì tôi sẽ làm cho một cái khuyến một cái website bán chè đặt hàng giao online các bạn nhé thế mới vui đấy. bán chè bán online rồi thì nãy mình nói đâu rồi này lại quay sang đinh mất <laughs> ok tôi sẽ chia sẻ lại màn hình à nãy, nãy tôi nói đến cái phần à, rồi à, phần số 4 đó là plugin này theme này nhắc lại nhé các bạn nhé à, để xây nhà hoặc để xây website là chị cần địa chỉ này cần hosting này và cái thuật ngữ tiếp số 5 nữa này hiểu năm này là chị làm hết này số 5 số 4 này số 5 rồi thì để xây được nhà bây giờ bảo thầy em đã mua được à, tên miền rồi em đã đã có hot hosting rồi quan trọng là các bạn phải gì làm giấy phép cho nó hoạt động và nếu như anh chị là ờ, có địa chỉ nhà rồi tôi ví dụ tôi ờ, ở số 7 đến 29 đúng không mà cứ thế tôi xây nhà mà tôi không xin ờ, xin cơ quan nhà nước thì chắc chắn là gì mà sẽ bị dỡ cái nhà luôn thì để cũng giống như xây website như vậy anh chị có tên miền rồi địa chỉ nhà trên cái tên miền hosting trên nền mảnh đất thì để anh chị xây là anh chị phải thông quan nó không phải làm giấy phép Đấy, phải ra địa chính rồi, rồi ra ủy ban phường ủy ban uh, ủy ban gì đó để chị xin phép giấy phép cấp giấy phép thì tôi gọi là gì anh chị mua tên miền xong nhé mua hosting xong là anh chị phải kết nối tôi gọi là gì phần phần phần thông quan <laughs> làm giấy tờ để xây nhà phải cái giấy <laughs> giấy tờ nhà và cái giấy tờ uh, xin phép <laughs> xây nhà Đấy, tôi giải thích ờ, cái thuật ngữ để chị dễ hiểu thì tôi gọi đó là gì là chúng ta phải mua tiền biển xong mua tinh xong là chị phải kết nối kết nối này kết nối tên miền với hosting có nghĩa là các bạn phải gì phải ra ủy ban phường ủy ban xã các bạn xin giấy tờ các bạn kết nối để ghi địa chính nó tới đúng không thế anh chị xây dựng như nào đây có giấy phép không à, không có nó dỡ nhà của chị luôn dỡ website luôn tôi, tôi, tôi, tôi bảo đã chị phải gì phải kết nối được tiền miền hosting dạ, đấy thì là đây là năm cái năm thứ mà chúng ta giải quyết trong à, thế trong ngày hôm nay đi nhá <laughs> trong ngày hôm nay là sợ đấy, bởi vì nó hơi khó chút tuy nhiên là chúng ta sẽ đi từng bước rồi bây giờ là gì à, tôi giải thích nguyên lý rồi anh chị đã hiểu chưa để tôi giải thích lại nếu chưa hiểu thì ờ, bấm số 0 mà đã hiểu thì bấm chữ H chưa hiểu và không hiểu chỗ nào để tôi giải thích lại nhé và các bạn hiểu không hiểu thì bấm chữ hát mà không hiểu thì ờ, bạch trong nhỉ bạn bạch trong đấy bạch là ai nhỉ bạch là ai nhỉ sao có bạch trong lớp vậy bạch bạch host lớp lớp chúng ta có bạn nào tên là bạch đây b vậy bạn nào vậy mỹ kiểm tra giúp anh là bạch là ai đây bạn bạch thì bạn nào thì bởi lớp học này lớp học 8 triệu bạn nhá bạn lên đã chuyển 8 triệu đấy bạn bạch là ai vậy xác nhận lại nhé bởi vì trong chương trình tôi sẽ quản lý lớp bạn bạch uh, tên là gì tên thật là gì rồi bạn bạch là ai giới thiệu vào à cháu chị à ok chị hà cháu chị cháu, cháu chị hà chị nhỉ ok rồi cháu chị hệ thống chị Hà thì ok chị vào học nhá cháu chị Hà vào vào bà ngon thì một số anh chị là nữ này lớp học này là một số anh chị là nữ có, có thể là phần kỹ thuật nó hơi yếu nó sẽ khó hiểu đúng không bởi vì anh chị à, phụ nữ là gì là não phụ nữ là nó một cái mớ bọc bong nó không sắp xếp ngăn nắp như đàn ông được đàn ông bảo gì đi làm đi làm ăn cơm ăn cơm đi ngủ đi ngủ đấy còn phụ nữ mình thì nó thì là về những dây thần kinh nó chạy lằng nhằng lằng nhằng sau nó nó mới về ngăn nó mới gọi là nó, nó sắp xếp lại thì ngăn nắp được tức là nó sẽ trải qua thì giai đoạn này tại sao nhỉ tại sao nhỉ sau đấy đến cái, một tuần sau mà người mới hiểu được đúng không tuy nhiên là não đàn ông sao à, nói là nó làm luôn hiểu ngay hình tức đấy nó có đơn giản nó không mớ bỏng bong đâu đấy. đó chị Hải chỉnh chứ không phải tôi nói xấu chị về gì nói vui với tôi nó đúng thật các bạn nhé não phụ nữ là cấu tạo nó hay lắm khó hiểu lắm hôm nay em, ăn gì ăn gì cũng được ngại em ăn gì ăn gì cũng được <laughs> đấy thì là kết nối tên miền à, phần phần à, số 2 để tôi sâu lại cái màn hình nhé cho các bạn xem chúng ta sẽ đi vào phần à, thực hành luôn này anh chị em tôi hỏi anh một lần lần cuối đã, đã hiểu chưa tôi đã giải thích về anh chị đã thỏa mãn chưa nếu chưa thỏa mãn phần nào chưa hiểu thì tôi giải thích lại đến lúc tôi đi vào phần thực hành ý, anh chị đừng hỏi lại nhé. bởi em chưa hiểu chỗ kia mà thầy giảng nhanh quá và các bạn đã hiểu chưa hiểu thì bấm à, chữ H đi Phạm à, cũng đã hiểu rồi tôi mới chỉ là tương tác với tôi Thanh Ngọc hiểu rồi Sơn hiểu rồi Hải Nguyễn hiểu ui Hải hiểu á <laughs> Hải hiểu là vui quá rồi rồi còn ai nữa nhỉ để tôi xem trong lớp có những ai nữa là chị Hà này chị Hà hiểu chứ chị Hà ơi <laughs> chị Hà vào ngắm em thôi chị Trâm hiểu không Trâm rồi chị Trâm à, chị Trâm rồi Trâm à, bà Trâm là tương tác nào bà Trâm thuê rất nhiều đơn vị ngoài làm <clears throat> bà Trâm ờ, cho chị Trâm gửi cái đường link website lên nhóm của Zalo lớp nhé à, chị Trâm hiểu rồi à, anh chị em nào có website rồi thì gửi đến nhóm Zalo giúp tôi vậy à, anh Hoàng Anh cũng vậy anh Hoàng Anh có sản phẩm hector nhá gửi nhóm Zalo của lớp ấy để tôi ờ, lúc giải lao buổi trưa tôi sẽ khám website cho các bạn tôi khám bệnh luôn cho các bạn luôn rồi ờ, hiểu rồi đúng không hiểu thì tôi sẽ đi vào phần số 2 là tôi sẽ làm mẫu các bạn và số 1 tôi giải thích nguyên lý này website là gì này tên miền là gì đúng không làm website giống tôi cái nhà rồi là phải mua hosting phải mua tên miền và sau đó gì là phải cài cài mã nguồn mở đúng không là cài nền tảng WordPress vào sau đó là gì là anh chị cài thêm những theme nào của theme mẫu để làm web đẹp sau đó cài thêm những plugin nào nó để để đăng sản phẩm này để có những để khe vào chat với chị được rồi ờ, sau đó là gì là chị mua tiền miền mua hosting xong là phải xây nhà hay là phải ra ra cơ quan địa chính ủy ban phường ủy ban xã để xin giấy phép để xây nhà à, thì tôi gọi là kết nối để xây được cái website này chị phải kết nối giữa tiền miền và hosting với nhau nó gọi là nó thông quan với nhau nó nó thông được ấy khi nó thông được thì mới xây được nhá bởi em đã mua sự mua hosting em mới mua tiền miền làm sao để xây được website Đấy, thì các bạn phải kết nối được hosting tiền miền với nhau rồi thì Bây giờ chỉ 10 giờ 45 phút. Buổi sáng ngày hôm cố gắng giải quyết xong phần mô tiên miền và hot tinh để buổi chiều ngày mai là chúng ta đi vào phần à, phần phần bắt đầu làm những kết nối xong này, kết nối rồi là sau đó chúng ta cài đặt nhé, cài đặt cái theme nào, cài đặt cái mã nguồn mở nào, cài đặt cái plugin nào để chúng ta bắt đầu xây. Chiều nay chắc xây xong được cái à, menu nhỉ, chiều nay xây xong được cái máy, cái máy có gọi cái menu đấy, trang chủ giới thiệu rồi là vân vân. Đấy, làm được cái máy là ngon rồi làm mái chưa nhá bóng làm sau xây website thì nó giống như xây ngược các bạn nhé xây nhà là các bạn làm móng móng thì là làm cái chân trang cho website còn xây website nó ngược một chút à, tôi làm mái trước này sau đó tôi dựng phần gì phần tường phần mặt tiền xây cửa phần nội dung đấy rồi cuối cùng tôi làm móng <laughs> đấy nơi ngược với xây nhà rồi thì bây giờ tôi hướng dẫn chị là trước khi vào phần hướng dẫn thì anh chị sẽ đi xả não trước nhé một số anh chị mà não mà nhiều ngăn ấy anh chị xả đi đi giải nào à hai phút hai phút để tôi đi vệ sinh và sau đó chúng tôi hướng dẫn anh chị là vào phần mua tên miền ở đâu ngon này bổ rẻ và hỗ trợ anh chị 2424 đấy và mua hosting ở đâu khi anh chị làm việc khi anh chị mà đang làm website ấy, cá mập cái nước cao phát thì website mình vẫn chạy đối thủ nó vào nó lát lâu đúng không còn anh chị em mình uh, tại sao mà website của mình vào nó nhanh như vậy đấy thì mua hosting thuê đất ở đâu thuê đất chỗ nào nó rẻ rẻ này và nó chất lượng nữa, nó ổn định này và nó hỗ trợ mình ngon đấy thì khi tôi làm web và tôi mua tên miền mua hosting tôi đã test rất nhiều đơn vị khác nhau rồi và tôi hướng dẫn các bạn chọn đơn vị nào đấy nó ok nhất nhé hỗ trợ mình tốt và nó gì ừ, nói chung là gì làm cho cái web làm cho cái web mình nó chạy ngon là được rồi đấy thì anh chị cần phải mua những đơn vị nó gì uy tín này dịch vụ tốt thì tôi rất chú trọng phần dịch vụ nó hỗ trợ mình đưa tôi mua lúc 3 giờ sáng thì vẫn có người hỗ trợ tôi nhé đó rất là hay như vậy tôi, hôm có khi tôi làm về 4 giờ sáng ấy, 3 4 giờ sáng thì tôi, tôi vào tôi mua một tên miền thế sao đó, dạ, cảm ơn anh đã mua tên miền cần em hỗ trợ gì không em đã kích hoạt tên miền cho anh ở đấy vui đấy các bạn nhé tự nhiên mình mua xong có một số đơn vị khác mà tôi mua xong Rồi đợi từ đợi đến sáng đến giờ nhà nước đi làm anh ơi đợi nhé đợi 8 giờ sáng nhân viên mới vào chúng tôi tôi rất khó chịu thế bảo thôi lại đúng nhà nước rồi bây giờ gì có cách nào mà nhanh nhất không hỗ trợ mình cả lúc đêm mình đang làm việc ấy thì, thì tôi sẽ chọn những đơn vị nào nó tốt nhất cho các bạn nó rẻ nữa rồi bây giờ 10 10 giờ 48 phút thì 10 giờ là 51 vào lớp anh chị nhá